không không mua không là biển hả ờ khoa thôi nó rồi bằng cái đèn này kia 我帮我把龙标嘛。 Yeah.